Hello. Hello. Hello, teacher. Hello, good evening. Hello, Hian. Hello, teacher. Yeah, how do you do today? Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello teacher. Các bạn hôm nay thế nào rồi? Trời ơi, how do you do today? Oh. Teacher Ngọc. Hello. Hello teacher. Các con là nhỏ ấy. Bố ơi cái hỏi. Teacher. gì teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello, teacher. Hello, Good evening. Wow, các bạn này, how do you do today? Ở lại bình luận. How do you do today? Hey, các bạn có khỏe không? How do you do today? Yes. Rồi, hôm nay thời tiết dở rồi cho nên là có nhiều bạn bị ốm đúng không nè? Yeah. Hello. Cô. Cô Đâu bạn nào đây? Con nào? Hello, The teacher. Hello. Hello. Hello. các bạn nhanh nào để ổn định. Con có thấy toán nào? Xin thế. Toán nào? Bạn nào đây? Bạn nào đây? Căn cô. Ai đây ta? Ai đây ta? Who's this? Who's this? What do you want to talk to me? Uh, yes, because at the last previous period, so, so easy. Có khi là buổi lại game thì sẽ rất là dễ cho các bạn. Vì vậy là mình muốn học nhiều hơn vào ngày hôm nay để mình có thể làm bài tập tổng hợp nè. Đúng nhỉ? Hôm trước mình học mặt thôi. Hôm mình sẽ học nhiều từ hơn nhá để mình có thể làm tổng hợp ờ, các bài nhá. Yeah. Rồi, các bạn rất là chăm học. Trời ơi, ở lớp người ta ấy, thì à, giáo viên bắt học sinh làm bài tập nhưng mà lớp của cô là không cô giáo gửi bài tập. Cô không gửi là các bạn nhớ. à, các bạn địch trong ừ. ngồi thế nào nếu bảo địch trong ngồi thì uh, I can raise hand to let me know that you are ready for the class please I like this we have the raise hand cô nghe thấy chưa Raise hand. Raise hand. Raise hand. Like this, we have the icon raise hand. To let people know that you are ready for the class now. Oh, yeah. Ôi điểm trời. Cô đừng có phá nữa. Đây con có nói chuyện không? Put it, put it. Ok. Thank you bạn Nguyễn Ngọc. Em Ngọc biết con đâu không? giới tầng này này. Bạn Nguyễn Ngọc bảo a wow, thank you. Yeah. Dạ. Hôm nay mình học sớm mở lúc nào nha. Today we the class. Ngôi nè. À. How you teach Ngọc? Uh, How do I talk to you? Yeah, I see that we have a good question. Từ uh, lớp Zoom của cô có một uh, câu hỏi là How are you today, Miss Ngọc? Thì hôm nay cô có thể trả lời là hôm nay uh, I am a little bit tired. Yeah. But I'm so happy because I have a class with you now, my cute students. And oh, you also oh, are studying great. So everyone here makes me feel happier. Okay. So Now we need to go in the class. We need to go in the class now. Okay. Bây giờ mình sẽ tắt mic nha. nhỏ thôi. Chúng mình sẽ tắt mic nha. Okay. Hello. mình ừ, sẽ phải tắt mic rồi. Con hứa là ờ, gửi bài cho cô nhưng mà thầy có giúp cả tắt mic Wow. Okay. Let me see. Yeah. So, trời, thế là chúng các bạn có nhìn được màn hình không? Can you see my screen now? Okay, I will stop share here and I will share again and you will check for me. What can you see on the screen? Okay, what can you see on the screen of the class? Các con nhìn thấy gì ở trên bài này? Có nhìn thấy bài giảng không? Can you see? Yes, okay. Yes or not? Yes or no? Yes, thank you. I love you. Okay. Um, can you see the screen? Yes, good. Today we will go on the next unit hôm nay chúng mình sẽ học unit mới xong rồi mình sẽ làm bài tập tổng hợp unit 4 và unit 5 nha chà các bạn nhắn tin bảo cô là cô sao không gửi bài tập đi nhưng mà học làm bài tập có tí tí về phần wearing à nó không có bỏ đúng không ok vậy thì mình phải học xong cái này xong mình sẽ làm một bài tập thật thật lớn nhá và chơi uh, và làm bài project cho cô ok That's the reason why I want you to move to the next unit that we will have more challenges to show up. Okay. Ok, bây giờ cô tắt chat trước nha. Tắt chat một trí Rồi xong thì lúc làm, làm bài tập thì mình mở chat nha. Chà. Tự nhiên lại tắt mic. À, tự nhiên lại uh, vẽ lên bảng. Ok. Cả các bạn ở trên livestream cũng vậy nha. Mình sẽ tập trung nhỏ cả lớp nha tập trung vào bài okay we focus on the class now take a little water mình sẽ để một chút nước ở trên mặt bàn được không nào rồi các bạn đã có nước ở trên mặt bàn của mình chưa hôm nay là bài mới busy at home we go on the next unit busy at home okay can <clears throat> nào cô xem nào lớp mình đâu rồi thế bây giờ là có ờ, Ronnie có hai bạn hai anh em đúng không ok Ronnie đây cô sẽ pin video của cô lên để cho các bạn dễ theo dõi nhá trong bài hôm nay mình sẽ học về tại sao mình lại bận ở nhà nhà busy at home trong thời gian giãn cách vừa rồi à, các bạn đã phải làm những gì nhỉ các bạn đã có có những cái trò chơi gì hay là các bạn đã có những hoạt động gì mà thật là vui nào kể nhắn tin cho cô xem nào hay như type it đã bạn nào đã học được nấu cơm chưa cooking chẳng hạn này yeah đã có bạn nào đã học cooking chưa no how how about uh, playing something new no okay now about cook uh, or drawing Ok, what what did you do? Con chả nhầm gì. <laughs> Nào bây giờ mình sẽ viết lên trên b một chút nha. Ok. Mình bảo là mình busy at home đúng không? Mình bảo mình busy at home. Bận. Rất là bận bịu. Rồi, rất là luôn tay luôn chân. Busy cả lớp nào lấy tay chỉ vào trong bài cho cô nào. Busy. ok, One more time. Busy. <laughs> ok, great and <clears throat> busy at home bận bịu ở nhà và ở nhà thì cô thường thường cô sẽ dành rất rất nhiều thời gian vào việc working cô làm việc tại vì là cô làm dịch thuật và cả giảng dạy nữa vì vậy thời gian của cô 12 tiếng cho đến 14 tiếng đều loanh quanh đến việc working ok và sau đó thì cô cũng loanh quanh việc gì nhỉ uh, vẽ ok ờ, drawing các bạn có drawing không drawing yes ok vẽ đúng rồi cô hay luyện tập drawing drawing để à, có thể một là ghi chép lại tất cả các thông tin mình cần làm hay là tổng hợp lại các kiến thức mình học bằng sketch note ok drawing um, thi thoảng cô sẽ ờ, dành nhiều thời gian hơn cho việc cooking bởi vì cô cũng rất là thích ăn <laughs> Okay, do you like cooking? Do you like cooking? Other class, các bạn có thích cooking không? Comment cho cô là no. Okay, no. À, có bạn bảo là cô giơ tay làm gì? Cô phải học sinh đâu thì cô để giơ tay này để cho những cái bạn nào mà các bạn chưa biết dùng icon đấy, các bạn biết là raise hand là gì á? À, cô làm giáo viên tiếng Anh mỹ thuật nà, chỉ là cô thích vẽ thôi. Ok, be nào cooking nào có bạn nào gợi ý khác cho cô không? Cooking nào uh, um, Thế thì còn những cái việc mà rất là đơn giản, ví dụ như là đi tắm nữa. <laughs> Ok, mình vẫn chưa biết từ này đúng không? Hay là trước khi đi ngủ ấy, hôm nào buổi tối nào cô cũng chúc các bạn là good night đúng không? Xong thì mình gì nhỉ? Đấy, hôm nào cô cũng nhắc luôn nhớ không? <clears throat> Comment cho cô nào. Hôm nào cô cũng nhắc hôm nào cô cũng nhắc là trước khi đi ngủ cả lớp làm gì yeah other class remember to eh? and uh, đấy nhớ không now okay we need to brush teeth and wash your face remember à yeah đúng rồi hôm nào cô cũng nhắc rồi bây giờ thì mình sẽ xóa này nhá busy at home nếu bạn nào đang ghi ở vở hay là các bạn chưa ghi vở thì <clears throat> các bạn nhớ cô nha bận bịu tại nhà busy bận bịu wow. luôn tay luôn chân busy busy okay at home and now we go on the class now okay look at the picture we will listen to the song now we will listen to the song I'm busy okay I'm busy tôi bận bịu tôi luôn tay luôn chân ok mình sẽ nghe một đoạn video và nghe một đoạn hát ngắn thôi để xem là bạn ấy làm gì mà bạn ấy bận bịu luôn tay luôn chân ở nhà nhá ok let's start it unit 5 busy at home page 54 activity 1 listen and read then sing i'm busy I'm busy, I'm busy, I have no time to for student, right? Các bạn nào? Ok, comment cho cô biết là các bạn trên livestream biết nhỉ? Bạn ấy nói bạn ấy luôn luôn busy. Ok. Always busy. Always busy, right? Thì bạn ấy đã làm gì trong này nào? Nhìn đây trông có giống quen thuộc không? Trông có quen thuộc không? Comment cho cô biết nào. Nghe có quen không nào? À, tớ bận này. I'm busy. I'm brushing my teeth. I'm combing my hair. I'm busy I'm busy I have to get there right thì trong lời bài hát có nói rằng là tôi rất là bận đúng không mình đầu tiên là phải nhanh chóng đánh răng này ok mình chải tóc này mình rất rất rất, rất là bận tay bận chân đúng không mình phải chạy đến đó luôn ok trông có giống không nghe nghe nó giống như thế nào nhỉ nghe giống nghe giống như thế nào nhỉ nghe nghe như kiểu mình sắp đi học muộn ấy đúng không <laughs> nghe có quen không trời ơi ở đây phải quá nửa các bạn nhìn cái này quen rồi right ok tiếp tục nha bạn ấy cũng trong khổ hai bạn có hát là I'm eating breakfast I'm washing my face I'm busy I'm busy I have no time to waste trong câu này thì các bạn ấy có nói rằng là mình ăn vội ăn vội ăn sáng đúng không I'm eating breakfast right giống như bạn tóc xù đây này yeah ok bạn tóc xù ấy rồi là bạn chải uh, à, rửa mặt này washing my face Đấy, bạn rất là bận tay bận chân bạn không có thời gian để mà lãng phí và I'm putting on my jacket giống mặc áo đồng phục này đó áo khoác đồng phục nha I'm putting on my jacket and my backpack wait right là cho cặp sách đằng sau nữa rất là bận I'm busy, I'm busy, I can't be late Ok, chúng mình không thể muộn được Trong lời bài hát này thì cô liên tưởng đến việc các bạn học sinh sắp sửa đi học muộn <laughs> Ok, chúng ta không thể đi học muộn được đúng không? Cho nên là để tránh trường hợp mà busy busy như một con ong như thế này thì các bạn phải dậy sớm hơn một chút ok để mình chuẩn bị cho tươm tất hơn right ok We go on the class now. Mình tiếp tục nào bài chính ngày hôm nay. Bài chính hôm nay mình sẽ học về trong nhà mình có các phòng như nào. Ờ, có thể là có những bạn đã học rồi nhưng mà có những bạn rất nhiều bạn chưa biết thì hôm nay mình sẽ học nha. Mình sẽ học về các phòng và các hoạt động ở các phòng. Okay, The first nào ok mình sẽ tưởng tượng này mình đi từ nhà đúng không mình đi vào nhà nhà cô Ngọc chơi ok hôm nay cô Ngọc mời các bạn vào nhà chơi thì là vào nhà là bắt đầu các bạn thấy là mình vào phòng khách đúng không rồi từ vào phòng khách nhà cô này có tivi có sofa này có big clock này ok and a big television right đúng không và nhà cô Ngọc là sẽ có sofa TV, đồng hồ đó để hoành tráng trong phòng khách sau đó thì cô Ngọc mời các bạn vào ăn ăn cơm cùng với cô right in dining room ok mời các bạn ăn cơm cùng với cô vào trong phòng ăn dining room right sau thì để có thể là chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn cho các bạn thì cô phải chạy vào trong kitchen ok để có thể chuẩn bị nhiều đồ ăn hơn cho các con thì cô phải vào trong kitchen để cô có thể lấy à, nhiều spaghetti và nhiều snack cho các bạn đúng không rồi sau khi ăn xong thì mình sẽ vào bathroom để rửa tay ok ăn xong thì mình vào bathroom để rửa tay và mình sẽ có thể là nếu mà bạn nào mà cần à, thay quần áo hay đi vệ sinh thì mình vào bathroom right và mời các bạn nghỉ trưa ở trong phòng ngủ là phòng bedroom ok đấy là nói qua thôi còn thôi bây giờ mình sẽ nghe một đoạn nha và listen and use your pen to point to the screen now mình sẽ nghe và mình sẽ lấy bút để chỉ vào nhá để nhớ xem là các phòng này trong tiếng Anh sẽ nói như nào ta Page 55 Activity 2 Listen Point and say. Point and say. One. Bathroom. She's taking a bath. Yeah, bathroom. Bathroom. Okay. nếu bạn nào không biết đọc nào, mình sẽ luyện tập nói theo cô Ngọc nha. Look at the screen nào, look at the screen nào. Bây giờ mình sẽ stop share ở đây. Yeah. Look at the screen, look at my mouth, right? Carefully, okay? Bath, room. Okay, one more time. bath, room. Nào các bạn luyện tập theo cô nào. Đâu cô nhìn đâu, cái, cái miệng đâu rồi? Chà, bạn nào cũng đang luyện tập rồi. Okay. One more time bởi vì nó có âm phở. Phở. Okay, look at look at my mouth now. Okay. Phở. Cái từ bath, Best room. Okay. Best room. Okay, try right nhớ nha mình sẽ luyện tập này one more time bathroom good ok hơi khó đúng không chút nữa mình sẽ luyện tập nhiều hơn nha mình tiếp tục nghe nào Page 55 and say 1. Bathroom. She's taking a bath. Yeah. bathroom. She's taking a bath. Mm, taking a bath. Phòng tắm. Cô ấy đang tắm. Right? Look at the picture now. It's clear, right? Okay, go on. Two. Two. Bedroom. She's getting dressed. Okay, can you hear? Can you hear this? Two. Bedroom. She's getting dressed. Can you hear this? Bathroom, right? Bathroom. Bathroom. Okay, stop share here. Phòng ngủ, okay. Bạn ấy có thể là ngủ này hoặc là thay quần áo ở trong phòng ngủ đúng không? bathroom okay one more time các bạn luyện tập theo cô nào bath bath, okay, lưỡi nha lần này là cô đã phải phóng thật to cái khuôn mặt của cô lên rồi á à. cho nên là các bạn phải luyện tập tiếp đấy nha okay, bath, bathroom, <laughs> okay, one more time bathroom, phòng ngủ thay quần áo được right she's dressing dressing cô ấy đang mặc quần áo she's dressing như hôm trước mình dạy là she's wearing a hat right hôm trước cô dạy là cô ấy đang đội một cái mũ thì là từ wearing đúng không còn hôm nay là có nghe được là she's dressing dress là mặc vào á dress giống cái từ cái váy mà dressing là mặc vào đó she's dressing bathroom dressing. Okay, move to the next word. Two. The kitchen. He's cooking. Yeah. Okay, can you hear this? Các bạn nghe được không nhỉ? Kitchen. Okay. Kitchen. Okay, kitchen nào cô lướt qua một loạt xem nào wow chà các bạn luyện tập đây khó khăn lắm kitchen ok look at this Trúc Linh và Trúc Lâm này đang đang cố gắng rất luyện tập. Đấy bây giờ cô thử mở mic của Trúc Linh và Trúc Lâm xem là. Ok, Trúc Linh and Trúc Lâm. ok can you hear me? kitchen Yeah, ok how about Trúc Lâm? Kitchen. Ok, bây giờ đồng thanh nào. Kitchen. Kitchen. Great. Ok, và look at the, look at the screen now. Thì ở trong kitchen đấy cái anh ấy đang làm gì nhỉ? Anh đang làm gì nhỉ? What she what is he doing? Anh ấy đang làm gì ta? Cooking. Great cooking. He's cooking. Tốt lắm nào. Move to the next. Thank you Trúc Linh and Trúc Lâm. Rất là tập trung, rất là tập trung right học sinh của cô đó các bạn ở đây học sinh của cô bạn nào cũng rất là chăm chỉ tập trung ok the, the next word four four dining room he's eating okay can you hear this cooking four dining room he's eating Okay, dining room is eating. Okay, stop right here. Dining room, dining room. Okay. okay cô cô tạm phải uh, mute các bạn một chút nha. right các bạn tắt mic nha. okay dining room, right. Phòng ăn. Đâu rồi, cô thử gọi một bạn nữa nào. Bạn là strawberry. bạn quả dâu tây right okay hello hello yes look at the screen that we have the word dining room can you read out loud this word for all the people here dining room dining room dining room okay các bạn biết tại sao mà nó lại rất là khó nghe khi các bạn nghe không? Là tại vì á, khi mà mình nghe đài ấy, người ta sẽ nói lướt rất là nhanh đúng không nhở? Và đôi khi là bị nuốt âm vừa nãy mình nghe chỉ có nghe mới là dining room thôi right nhưng mà khi mà mình phát âm nó rõ à, ràng hơn á mình để học mà ok đây cô lý giải tại sao vừa nãy các bạn rất khó nghe đó dining room dining room right good và anh ấy thì đang gì nhỉ he's eating right thấy comment yeah he's eating good uh, dining room. He's eating. Great. Thank you. Nào. Next. Mình gần xong rồi. Nào tiếp tục là xem nào. Còn gì đây ta? Có hai hai anh bà đúng không? Grandpa và grandma. He's drinking. He's reading. Five. Five. Living room. She's drinking. He's reading. Living room. She's drinking. He's reading. Okay, can you hear this? Oh my god, my student, can you hear the how? How? How can you do this? Mà có bạn nào giơ tay không? À, giơ tay không nào? Cô lương lớp mà cô là xem nào. Yes, okay. Romy and Venus. Okay, Romy and Venus. Wow, oh my god. You twin? Hai bạn sinh đôi hả? Hai con sinh đôi hả? No, so, so. Can you turn on the mic, please? Turn, turn out, bật mic nào. Okay, hello Romy and Venus. Oh my god, you're so sweet. Hello, um, teacher. Yes, what is your full name? Ronnie first. About Ronnie. Who's uh, who, who is Ronnie? Who is Ronnie? Yeah. Hmm. Ai là Ronnie đây? Eh? Yes. What is your name? Your Vietnamese name? My name is Khoi. Yeah, your name is Minh Khoi, right? Okay. And how about Venus? How about Venus? Okay. What's yeah. your full name? Venus. My name is Thử. My name is Thử. Minh Châu á. Minh, Minh Châu. Minh Thư. À yes, you Minh Thư, Minh Thư em Minh Thư. Are, are you twin? Các bạn là hai anh em sinh đôi hả? Are you twin? No. no. They are not. They are not. They are not. Okay. <laughs> who is older? Who ah. is older? là chị ai là anh đây who is older nói đây nói đi nói con đây I'm six years old I'm six years old yeah and I'm how seven about you oh I'm six years old yeah you six years old and who is seven she's six seven yeah okay seven. you look a little bit older than him okay yeah today we have a so special guest is their mom cả mẹ và cả con đều có thể nói tiếng Anh rất là wow ok và vừa rồi cô có từ gì nhỉ living room right so can you read out loud this word for me and all the people here living okay I can't hear can you living room living room okay so with we we come back to the picture, right? Ronnie and Vince, look at this. We come back to the picture. So what are they doing? What are they what doing? Are they what are they doing? What is she doing? She is she drinking. She drinking. drinking. Right. Drinking. Yeah. Drinking. She's drinking. Uống uống trà Yes, Yeah, she's drinking. And how about read book? He reading book. Yeah, okay, great. He's reading book. Oh my god, look at this. We have three people here. Chúng mình có Ronnie, Venus, and how about your mom? <laughs> Okay, rất thích. Trời ơi, how about your mom? What's your full name? My name's Sung, Lê Sung. Yeah. Dạ, do you have any nickname? Ừ. I'm Kate. And how about you? My name is Rosie. Rosie. Yeah. Okay. Yeah, dạ, Rosie. Yeah. <laughs> Dạ. Rosie. So, okay. Thế thì cô Ngọc Trúc, ờ, cô Rosie và Ronnie and Venus có một buổi học thật là vui nha. Okay, we come back to the class now. Rất là special. Thank you. <laughs> Thank you. Yeah, các bạn thấy chưa? Có cả có cả mẹ học cùng mà thích không? Trời ơi thích quá. Yeah, so come back. Mình có bao nhiêu phòng nhỉ? How many? We have five rooms, right? Okay, we have five rooms. Okay. Bathroom. She's taking bath a bath. Okay, about the bathroom here. She's dressing in the kitchen. He's cooking. In the dining room, he's eating. In the living room, she's drinking and he's reading. So why we gonna guess all the activities in the picture? I will go move to the next page. Mm -hmm. About the vocabulary today, about living room, right? Bathroom, right? Kitchen, okay. My favorite room is kitchen. And how about you? Let's comment for me. Nào cô mở ra nào. My favorite room is kitchen. Cái phòng mà yêu thích của cô là kitchen. Yeah, my favorite hôm trước mình học từ favorite rồi right my favorite room is kitchen and how about you các con thích phòng nào nhất nào what is your favorite what is your favorite yes <laughs> do you living room okay live Trần Diệu Anh say to me that she like living room the most con thích phòng bedroom Trần Ngọc Thiên Kim say to me that she like bedroom Ok, Hiệp Phạm living room. Ok, why? Why? Đây nha, cô cô first my, me first, me first. Comment for me that uh because uh bởi vì cô thích phòng uh, nấu ăn bởi vì nào sao? Because is uh, ờ, I can cook. Ok. Bởi vì cô có thể nấu ăn, cô, cô thực sự rất rất rất thích nấu ăn luôn because I can cook and how about you what can you do in the living room các bạn có thể làm làm gì yeah đánh răng <laughs> ha thích đánh răng ok con thích bedroom con thích living room rồi hãy I'm busy yeah you're busy with all the rules in your <laughs> house yeah bedroom good Now, mình sẽ nghe từng từ một nhá mình sẽ nghe từng từ một nhá ok living room living room ok one more time living room living room great đọc nhanh hơn một chút nhỉ living room living room great and the next word bedroom bedroom bedroom bedroom nào có phân tích cái từ này một chút nhá phân tích nào đây cái bed nếu mà bạn nào biết thì đây là cái bed ok cái giường cái cái cái phòng đúng không room là cái phòng for this because my internet is not good, so I need to come out. Nào mình tiếp tục bài học nào. Sorry, sorry. Trời ơi, so sorry. <laughs> yeah. Okay. Next, nào cô phân tích tiếp nào. Trong cái phòng này, cái cái phòng mà có cái bed đúng không? đúng chứ, cái room, phòng. Cái phòng có cái bed là cái phòng ngủ. Dễ mà đúng không? Kitchen, kitchen, kitchen là bếp thường thường mà cô hay liên tưởng đến từ kin kit ấy sạch bong kin kit ờ, để để để mà có thể lau bếp ấy sạch bong kin kit thế là cô nghĩ ngay đến phòng bếp luôn từ kitchen luôn <laughs> ok great còn living room thì sao tại sao lại gọi là phòng khách là living room cái phòng này mới sống được à à ni không phải đâu living room right đây là khu vực mà các bạn có thể làm được nhiều việc đúng không nhỉ vừa làm việc vừa đọc sách vừa nghỉ ngơi What's wrong with my internet? Okay. Ôi, mạng của cô thật sự rớt mạng rồi, buồn quá cơ. Các bạn nào? Uh ừ -huh. And uh, we have bathroom, bath. Bath là cái bồn nha, bath là cái bồn. Cái bồn, cái bồn ý. okay bath cái phòng mà có cái bồn người ta gọi là phòng tắm dễ mà bathroom đây cái âm này là âm khó nhất để các bạn đọc này sở sở bathroom okay and uh, và trong cái phòng bathroom này đúng không mình uh, trước khi đi ngủ mình sẽ phải brushing teeth brushing brushing ok brushing đâu rồi brushing của bạn đâu các bạn đâu brushing cho cô nào brushing đâu tay brushing đâu rồi yes okay brushing chải chải ki ki ki okay brushing ở ờ, brushing đây thì chủ yếu là brushing teeth này bạn ấy chải răng nha and reading như các bạn biết rồi reading đọc okay Wow How can we say Ok, có bạn nào comment cho cô biết không nào? Comment cho cô biết là bây giờ có nhìn thấy bài giảng không nhỉ? Để cô còn biết. Tại vì cô thấy bị out no. bây có Can you see the screen now? Ồ, oh, đang học vui. Can you see the screen? Yes, okay. Các bạn có nhìn thấy không? Yes, <laughs> oh. Trời ơi, các bạn cổ vũ cô quá cô. Cảm ơn nhá, trời cảm ơn luôn. Thank you, thank you. Nào cả lớp nào tiếp tục chiến đấu nào. Học đang vui, nhỏ tự nhiên mất mạng, rớt mạng, rớt dây già, dây đàn. Buồn. Rồi, bây giờ là tắt đi nha, tắt đi nè. Rồi. Tốt để cô xem đừng truyền mạng một chút ok great rồi bây giờ bắt đầu là nhìn thấy mặt cô Ngọc rồi đúng không ok nhìn thấy mặt cô Ngọc ờ, mặt ờ, cái gì baby chick rồi này ok chị Thảo Ngọc hôm nay rồi bây giờ chị Thảo Ngọc bắt ờ, đầu share lại màn hình nhá uh, can you see the screen ok great tiếp tục nào đang học ừ đang học ok reading yeah reading reading đọc right à, như vừa hôm trước mà mình học cái cụm gì nhỉ à, các bạn nhớ không nào hôm trước mình học nha he is hoặc các bạn có thể viết tắt là he. đúng không wearing ok cái gì đó ừ. anh ấy thì đang mặc cái gì đó mặc wearing đang mặc thì hôm nay mình sẽ học thêm các từ như các cụm từ như là he's eating okay taking a bath tắm and reading right nếu mà giả dụ mà cô muốn là nói về việc đây là chỉ nói là anh ấy đang ăn đúng không Thì nói tôi đang ăn nào tôi đang ăn nào I am eating right hoặc là họ đang ăn thì sao nào nhiều người thì sao nào they are eating ok còn nữa nào tiếp tục nào đây mới chỉ là she's taking a bath cô ấy đang tắm đúng không taking a bath à, lấy một cái bồn <laughs> trong một lấy một cái bồn ok đang tắm thì bây giờ mình có mình đang tắm thì sao mẹ đang tự nhiên mẹ tự nhiên gọi là ngọc ơi đi ra ngoài nhặt rau cho mẹ nhưng mà cô lại bảo là không không mẹ ơi con đang tắm I am taking a bath. Yeah, dạ, mom, I am taking a bath. Hoặc cô có thể trả lời là I'm cái tắt đúng không? I'm taking a bath. Right, okay, it's, it's okay. Nói nói cho nhanh gọn đúng không? Hoặc là nếu mà tự nhiên mẹ bảo là um, Ronnie ơi Ronnie ơi hay Venus ơi hay Strawberry ơi đi vào Nhật rau cho bác chẳng hạn đúng không nhưng mà chị lại phải trả lời hộ các bạn ấy rằng là they are taking a ờ, taking a bath right taking bath okay it's okay thì cô phải nói, ờ, chị phải nói là nào nhỉ ôi mẹ ơi nhưng mà uh, mấy em ấy đang tắm rồi không không đi ra nhặt rau được đúng không đó à cô tắt chat ủ ừ, quên đấy ừ. giờ <laughs> tắt chat đi để còn học nhá ok tiếp tục nào next còn reading đúng không như ví dụ như là ví dụ như tự nhiên nhá tự nhiên he's reading đúng không mẹ hỏi là mẹ hỏi là ngọc ơi có biết ông đang làm gì không oh, what is he doing ông ấy đang làm gì thì chị trả lời là he is reading ông ấy thì đang đọc sách uh, hoặc là mẹ hỏi là what are you doing doing đang làm gì thì chị trả lời cô trả lời là I am teaching cô đang giảng dạy rất nhiều động từ mà thêm ing này đúng không cứ thêm ing này là đang này động từ nhá động từ là những từ chỉ hành động này có đuôi in này này đó, thì là đang này is eating này is taking a bath này the reading này ok great listen now, listen mình sẽ đến phần listen find in task one point in say nào mình nghe một đoạn và mình chỉ vào bài nhá page 55 Activity 3. Listen and find in 2. Point and say. 1. He's eating. 2. She's taking a bath. 3. He's reading. Okay, we have he's eating. Còn lớp Body language now. He's eating. Okay. She's taking a bath. She's taking a bath. And the last, he's reading. He's reading. Và lưu ý cho cô nha, không được quên âm gió bởi vì đây là viết tắt cho nên là các bạn rất hay bỏ quên âm gió của cô khi nói, khi đọc nha. He's uh, viết tắt của he is các bạn có thể đọc hẳn ra cũng được để cho đỡ quên he is she is and he is uh, they are I am à, ok để cho mình đỡ quên đó chứ nhiều bạn mà cứ đọc như này là hay quên âm gió của cô lắm các bạn nhớ nhá he's eating she's taking a bath he's reading cậu ấy thì đang ăn Cô ấy thì đang tắm. Ông ấy thì đang đọc sách. Ok, đang đọc. Good. Mình có cấu trúc là thường thường mình đơn là mình hỏi là bạn làm gì đây? Đang làm gì đây đúng không? Mẹ đang làm gì thế? Bố đang làm gì thế? Ok. What are you doing? Hoặc là mình đứng và mình hỏi mẹ về bố. Mẹ ơi, mẹ có biết bố đang làm gì không? was he doing? Okay, was he doing? He's eating. He's eating. Nào bây giờ mình sẽ cần một bạn nào. Cô cần một bạn nào để luyện tập bài này nào. Okay, can you raise hands? Can you raise your hands? Đâu rồi, đâu rồi. Raise hand cho cô nào mình luyện nói nào. <laughs> ok okay ok um, Nguyễn Hoàng Ngân là bạn nào ta Hoàng Ngân đâu Ok, Hoàng Ngân, Hoàng Ngân. Hello, teacher. Ok, hello, Hoàng Ngân. How do you do today? How do you do today? Hello, teacher. Yeah, yes, yes, I hear that. So, nào bây giờ cô trò mình cùng vào đây nha. Yeah. Uh, ờ, khi mà con muốn hỏi, đúng không? Khi mà con muốn hỏi. I'm here teacher. Okay, can you hear? Con nghe được không? Đâu Hoàng Ngân đâu? Hoàng Ngân ơi. Nghe thấy cô nói gì? Hoàng Ngân có nghe thấy cô nói không? <laughs> cái mạng của cô nó cứ rớt lên rớt xuống như trái tim bé bỏng của cô cứ rớt lên rớt xuống vậy yeah. <laughs> Dạ. Thế là mình mình sẽ làm một đoạn hội thoại nha để cho các bạn biết tại sao mà mình phải có câu hỏi này nha Ngân nha. À, không sợ, không phải sợ đâu. Cô sẽ hướng dẫn này. Okay, look at the screen. We have we have what was he doing hoặc là mình có thể viết đầy đủ hơn đúng không cô thì không viết viết tắt đâu cô viết đầy đủ nhá cho con hiểu nhá what is he doing right bạn nữ hỏi như nào với ngân nhỉ ngân đọc to cô nào Thôi được rồi, mình sẽ phải uh, các bạn có có comment gì về việc uh, mình phải uh, làm thế nào để cho nó đỡ rớt mạng không? Chia sẻ. Hôm nay có bạn nào bị như cô? Ok. Thế thì maybe là cô không thể gọi được rồi. Yeah, dạ, maybe thì hôm nay mình học và mình lại không tương tác được rồi. Không sao nhỉ, không sao. Thì cô sẽ hướng dẫn nhá. Okay, look at the screen. Mình có cấu trúc what he doing. Và khi viết liền ra là what is he doing. Okay, viết rõ ràng nào. What is he doing? Anh ấy thì đang làm cái gì vậy? Right? What is he doing? Anh ấy thì đang làm cái gì vậy? He's eating. Anh ấy thì đang ăn. Okay. Ồ, cô ơi không sao đâu lỗi nhỏ mà cô thấy phù phù phù phù có cách có cách có cách gì có cách gì chỉ cho cô nào thôi hôm sau chắc là cô phải tải cô phải mua 3G về đúng không chỉ cứ riêng lớp mình là phải phải học trên nền tảng 3G 4G 5G thì nó mới ok được chứ mạng wifi giờ làm cô trò mình rớt tim lên xuống right à nào hôm nay mình cố gắng nào what is he doing? Yeah, what is he doing? Và nếu mà muốn uh, họ trả lời thì phải là he đúng không? Mình hỏi ai thì trả lời nấy. À, hỏi về he thì trả lời là he đúng không? Hỏi he thì phải đi với is đúng không? Right, he is. Okay, he is. Anh ấy thì đang ăn đây đúng cái này chưa right what is he doing he is eating that's easy right hôm sau nhá hôm sau dùng 5g nhá <laughs> hôm sau cô dùng 5g con ạ hôm nào cũng đau tim ok và mình sẽ có câu trả câu hỏi tương tự là what is she right she doing đúng không what is she doing cô ấy thì đang làm gì vậy Tìm hỏi ai thì phải trả lời cái nấy đúng không she taking a bath she's taking a bath hoặc là mình trả lời là she is đúng không đây viết hoàn chỉnh ra is I S. She is taking a bath. It's easy. Chỉ thế thôi, hôm nay mình chỉ học là what is he doing này và what is she doing này. Đó mình trả lời là he is hoặc là she is thôi và cộng thêm động từ thêm đuôi ing ở đằng sau diễn tả việc đang diễn ra ví dụ việc đang diễn ra là cô đang bị rớt mạng chẳng hạn đấy thì nó đang diễn ra thì cũng như các bạn ở đây này thì có anh ấy thì đang ăn có cô ấy thì đang tắm và có ông ấy thì đang đọc chỉ đơn vậy đơn giản vậy thôi á ok là uh, yeah we will learn và theo thường lệ thì lớp mình sẽ có một game rất là nhỏ xinh nhưng mà hiện tại bây giờ mạng của mình thì không ổn định tạm thời thì bởi vì là thường thường ở lớp mình đều biết là sau yeah, dạ, lớp mình đều biết thì là sau mỗi bài học thì mình sẽ có trò chơi tương tác đúng không hôm nay cô định cho các bạn là thế nào nhỉ uh, luyện nói có game luyện nói để để kiểm tra ngữ âm ấy nhưng mà do mạng của mình nhá do mạng của cô hôm nay không được khỏe đúng không và cả quá trình livestream ở trên Facebook cũng không được ổn định lắm vì vậy là mình sẽ làm bài luyện nói vào ngày buổi hôm sau nhá thì tổng kết bài hôm nay thì cũng chỉ có vậy thôi mình có 5 phòng đúng không có living room có dining room ok và có ba phòng còn lại nữa thì mình sẽ xem lại video nhá còn lại thì mình sẽ có những cái hoạt động như kiểu brush teeth này hoặc là wash face eating, right? Okay, reading uh -huh. and taking a bath. It's easy, chỉ có đơn giản mấy từ đấy thôi và mình nhớ là hôm trước mình còn học cái từ wearing nữa, mình học mặc đúng không nhỉ? Và nếu mà tính ra thì bài mình hôm nay đã hết rồi nhưng mà tại vì mạng của cô còn yếu cho nên là mình sẽ không thể chơi điện chơi game được thì mình hẹn vào ngày hôm sau mình sẽ chơi game nhá còn hôm nay cô sẽ soạn bài về nhà cho các con và đăng trên nhóm bài tập và bắt đầu từ tuần này mình sẽ bắt đầu làm bài tập lại rồi cho nên các bạn dành thời gian để làm bài tập của cô Ngọc nhá ok so today is the end of the class now yeah goodbye all the class see ya Yeah, see, see you again. Recording in progress. Oh, ask to unmute the mà, ask to unmute the mà. Yeah, Aston you old. Sao cô? Yeah. Yeah, goodbye. Goodbye. Nhớ rửa mặt nha, đánh răng. Bye bye. Teacher. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. goodbye Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Teacher. Teacher. Bài hiệp. Wow, cái giọng này không thể lẫn đi đâu được. Chưa có bài số cho hay lắm con ạ. Trường Con là con phải đi học cùng. Ồ, bây giờ đi học không Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher. Lúc này ôi, cậu thấy trái tim này, trời ơi, đáng yêu quá. Các bạn thông cảm. Bye bye, bye bye, strawberry. Bye bye, teacher. Hi teacher. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Bye bye teacher. Teacher. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. Teacher. Teacher.